Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đói tôi chăng Đóng tay mũi hầu tôi Để đi đại vật Nàng có hay biết rằng đây cha mẹ đang đến chúng ta